con bảo là con bảo sữa chua nhá sữa chua đúng rồi sữa chua sữa chua à ông nãy mình bảo ở mặt biết là có mời mẹ bảo mình có mời à đấy ờ, ông ơi ừ, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông chua lạnh lạnh cười nào à, mình cười một cái cho rồi à, mời ông <laughs> gần ừ. hết rồi à, mời ông ông cảm ơn con đi rồi bảo ôi nồng nồng lấy giấy ra nhé bây giờ mình mời bà mình mời bà mà mình sức mình mời bà à, ừ, lạnh quá ăn hết cả hộp này không không chơi, không ấy tay vào đây mà ra vâng. <laughs> đâu mình sang chơi em mía nhá nhá ừ, tắm sạch sẽ xong mình đi sang chơi em mía nhá đồng ý không đúng rồi nhớ quá nhỉ nên hôm nay phải bắt tóc minh một buổi không con đang là cha mẫu không được quay cả